chung á là nói chuyện nghe không được nói chuyện rất là bất lịch sự dạng giống như người ta cũng không thích người nam á em cảm thấy là người miền trung á là hơi tính toán chút so với những các miền bắc trung nam hơi bị keo keo là không có thể nào là khắc phục được cái thứ hai là uh, ai ai ai tôi thì cũng ở đà lạt tiếp xúc thường xuyên với người miền trung thì tôi cũng công nhận người miền trung họ rất là keo kiệt và bủn xỉn có một phần là do từ nhỏ đã sống trong cái môi trường vô cùng là nghèo khó nên bảo sao cái tính của họ rất là hà tiện luôn với lại thêm một cái điểm nữa mà mình không thích ở người miền trung đó là kiểu gọi là họ khôn lõi lúc nào họ cũng nghĩ cho bản thân họ cũng nghĩ cho gia đình của họ trước mà họ không có cái tinh thần xã hội không có cái tinh thần đất nước nên bảo sao mà đến bây giờ ngoài miền trung nó vẫn gọi là rất là kém phát triển hơn so với những miền còn lại người miền trung họ rất là tiết kiệm nhưng mà có một số bạn mình thấy hơi hạ tiện một số cái ờ, ví dụ như là các bạn uh, kiểu như là những cái đáng xài á các bạn không có xài mà các bạn rất là kỳ tiết kiệm theo cái kiểu hà tiện á nên là uh, ờ, mình mình thấy là cái tính cách đó nó hơi uh, hơi thiếu phóng khoáng á. rồi nó từng ảnh hưởng thế nào với bạn ảnh hưởng thật ra ảnh hưởng thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều chỉ có khi nào mà ví dụ mình hay bị tụt mút thôi ví dụ như là rủ một cái bạn bè miền trung đó đi chơi chẳng hạn à, đi ăn hay là chẳng hạn các bạn nó quá tiết kiệm và đôi khi có những cái cuộc chơi kiểu nó bị um, trao mút á